bắc trắng hoa ban giá lạnh tràn vây rét ngọt ngào hoa thơm có ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng cây bao yêu thương baby. bắc trắng hoa bàn giá lạnh tràn vây rét ngọt ngào Tiếng hát ngàn hoa thơm có ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng cây băng yêu thương yêu xe hoa em ơi yêu khen xuân gọi anh về tây bắc cùng em chợ tình 独自一杯。